Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguy Tò chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam bằng lá cờ Trung Quốc Tấm gương của ông Tổng đã được thắp lửa hay sao? Lá cờ có một ngôi sao lớn ở trung tâm và bốn ngôi sao nhỏ xung quanh là lá cờ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức là Cộng sản Trung Quốc Ngôi sao lớn nhất là đại diện cho dân tộc Hán, bốn ngôi sao nhỏ còn lại là đại diện cho các dân tộc nhỏ bị Hán tộc khuất phục ngay trong lá cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem dân tộc Hán là vua, thì điều đó có nghĩa là họ xem nhẹ những gì không phải là Hán. Việc kết thân với một chính quyền có tư tưởng đế quốc như Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối nguy rất lớn cho dân tộc. Thác Bản Dốc đã mất, Hoàng Sa và một phần Trường Sa cũng mất, Việt Nam đã mất rất nhiều thứ khác nữa từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc kết nghĩa thành anh em, mà không bao giờ gọi nhau là đồng minh hay đối tác. Kết anh em là bất bình đẳng, Trung Quốc luôn xem họ ở thế anh cả. Vì thế vào năm 1979 họ đã xua hơn nửa triệu quân xâm lược qua biên giới phía Bắc, tàn sát người dân Việt Nam, hòng cướp nước ta. Đây là hình ảnh vào ngày 23 tháng 11 ông Nguyễn Phú Trọng đã đón Tập Cận Bình bằng lá cờ với ngôi sao như của Trung Quốc nhưng lại là cờ 6 sao. Từ hội nghị Thành Đô năm 1990, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã cầu xin được bang giao trở lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ đó đất nước chịu thêm những mất mát nữa. Hiệp định biên giới năm 1999 được hai đảng ký kết trên đầu dân tộc, làm cho đường biên giới phải vẽ lại. Thác Bản Dốc đã mất một nửa từ đấy. Thêm nữa, vào năm 2000, Hiệp định phân chia Vịnh Bắc Bộ đã làm cho lãnh hải Việt Nam thu hẹp. Đó là những bước lùi vào ngày 21 tháng 12 năm 2011, ông Tập Cảnh Bình khi đó là Phó Chủ tịch nước đến thăm Việt Nam. Lúc đó ai cũng biết ông Tập sẽ là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước thay cho ông Hồ Cẩm Đào vào Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Ở lần viếng thăm đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho đón tiếp ông Tập Cảnh Bình với những lá cờ có đến 6 ngôi sao. Ai cũng biết quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao mà thôi. Ngôi sao nhỏ được thêm vào đó được ngầm hiểu là tượng trưng cho dân tộc Việt Nam. Đây không phải là chuyện đùa. Sau lần đó, trên VTV và các chương trình khác cũng đã xuất hiện cờ 6 sao. Ngoài ra, trong giáo trình sách tập đánh vần cho trẻ em mầm non cũng có in hình cờ của Trung Quốc. Nói chung, rất nhiều lần lặp đi lặp lại điều này thì không thể gọi là nhầm cho được. Đây là hình ảnh lá cờ Trung Quốc được in vào sách giáo khoa. Vào ngày 20 tháng 12, mạng xã hội trên Facebook đã xuất hiện hình ảnh tấm pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khiến cho dư luận trong cả nước xôn xao bất bình. Cụ thể, phông nền trên ghi là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bên dưới là Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 50 năm Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ ở trên không. Thế nhưng ngay góc trên bên trái của phông nền đã được in hờ hình lá quốc kỳ của Trung Quốc. Trước báo dư luận, đại diện trường nói với báo giới trong nước nơi treo pano trên là cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nằm ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Qua xác minh ban đầu đã xác định được một người ở khoa giáo dục quốc phòng an ninh và một người ở phòng quản trị đã in tấm pano này. Sự việc được sinh viên chụp lại đưa lên mạng xã hội. Được biết, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với hai cán bộ nêu trên. Đây là hình ảnh chào đón ngày thành lập quân đội bằng cờ của Trung Quốc. Việc đem con tốt ra thí là chuyện phải làm. Việc lén lút dùng lá cờ 6 sao, việc đưa cờ Trung Quốc vào các hoạt động của chính quyền và thậm chí sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò đầy nhan nhản. Không thể có chuyện nhầm lẫn mà khi mà sự việc cứ lặp đi lặp lại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 đã nhiều năm nay, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải là những bộ gây nên bức xúc của xã hội nhiều nhất, đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Rất nhiều tiêu cực kéo dài từ đời Bộ trưởng này đến đời Bộ trưởng khác mà không hề được khắc phục. Từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng tới đến nay, các Bộ trưởng chỉ ngồi ghế đúng một nhiệm kỳ rồi rút lui. Bởi thực tế, các Bộ trưởng mới lên thực hiện các dự án và ra chính sách chỉ tệ hơn cái cũ, chứ không hề cải thiện được gì. Ngành giáo dục là ngành ươm mầm non cho thế hệ tương lai, nhưng bộ máy quản lý giáo dục vẫn có tư tưởng trục lợi thì lấy đâu ra những chính sách vì dân, vì nước cho được. Đây là hình ảnh thời ông Phùng Xuân Nhạ lãnh đạo điều giáo viên đi tiếp khách ăn nhậu. Từ thời ông Phạm Vũ Luận làm bộ trưởng, dư luận đã phê bình rất nặng bộ trưởng vì ông không giải quyết được gì cho giáo dục. Nạn học thêm đè lên vai học sinh, hội phụ huynh là một cánh tay nối dài của ban giám hiệu để ép học sinh phải tự nguyện đóng góp những khoản đóng phi lý. Nạn lạm quyền của giáo viên thì dùng quyền để chèn ép, học sinh phải học thêm vân vân. Nói chung, có rất nhiều vấn đề trong ngành giáo dục xã hội chủ nghĩa này. Nó cứ tồn tại từ đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác, mà không một bộ trưởng nào giải quyết được vấn nạn triệt đề. Ông Phạm Vũ Luận là bộ trưởng một nhiệm kỳ thì phải rút vì không cải thiện được gì cho ngành giáo dục. Kế đến ông Luận là ông Phùng Xuân Nhạ. Đến thời ông Nhạ thì ngành giáo dục lại càng nát hơn. Chưa bao giờ giáo dục bị xem thường như thời ông Nhạ cả. Tháng 11 năm 2016, Phòng Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh vâng lệnh Ủy ban Nhân dân thị xã điều một số nữ giáo viên đi tiệc và mời rượu quan khách. Giáo viên nữ đã bị lãnh đạo ngành giáo dục xem và tiếp khách để ở quán nhậu như vậy. Và hiện tượng điều giáo viên đi tiếp khách chỉ là kết quả Nguyên nhân là tư tưởng của lãnh đạo ngành giáo dục địa phương đã không còn xem trọng ngành giáo viên. Họ xem giáo viên như là người phục vụ cho nhu cầu của họ vậy. Đấy mới là cái điều đáng sợ của ngành giáo dục hiện nay tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ở Đắk Lắk, giáo viên lại bị điều đi tiếp khách, sự việc xảy ra thời ông Nguyễn Kim Sơn. Khi chuyện xảy ra, mạng xã hội đã dậy sóng với yêu cầu Phùng Xuân Nhạ từ chức vì để xảy ra hiện tượng quan chức vô đạo đức được ngồi ghế lãnh đạo rất nguy hiểm cho ngành giáo dục ở đây. Bức tranh của ngành giáo dục chẳng khác nào bức tranh của ngành công nghiệp giải trí, nơi để giấy những thị phi. Như vậy còn ai coi trọng giáo viên nữa và những giáo viên đấy giờ sẽ giáo dục được ai đây? Mới đây vào ngày 18 tháng 12, mạng xã hội lại bùng lên câu chuyện giáo viên mầm non bị phân công đi tiếp rượu bia 6 đoàn khách VIP trong giờ hành chính. Vụ việc này diễn ra tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Lắk. Thật là nghiêm trọng cho ngành giáo dục ở Việt Nam. Như vậy là vấn nạn xuống cấp đạo đức trong ngành giáo dục Việt Nam nó vẫn đang âm ỉ và tiếp tục lan tỏa hết sức nguy hiểm. Nó luôn luôn tồn tại, cứ mỗi lần có điều kiện là nó lại nổi lên. Từ thời ông Phùng Xuân Nhạ nó đã nổi lên gây báo mạng và nay nó lại nổi lên tiếp tục. Ông Nguyễn Kim Sơn lên thay ông Phùng Xuân Nhạ nhưng kết quả là ông lại thả cho ngành giáo dục tự trôi mà không hề có bất kỳ sự chấn chỉnh nào từ bên trong của ngành này. Đây là hình ảnh Nguyễn Kim Sơn cũng chẳng khác gì Phùng Xuân Nhạ. Ngành giáo dục Việt Nam đang trôi về phía xuống cấp, nếu Bộ trưởng kế nhiệm không làm gì để cải thiện thì nó sẽ tự trôi về hướng ngày một tồi tệ hơn. Nếu ông Phạm Vũ Luận bị đánh giá là kém năng lực thì ông Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá là bất tài. Ông Nhạ đã bị loại khỏi Ủy viên Trung ương Đảng, đồng thời bị Trung ương kỷ luật và đang chờ đợi số phận